Chào các bạn Hôm nay thì rẻ hơn phía mãi sẽ thử bếp trình riêng cho thị trường nội <clears throat> địa nhập Bếp có hiệu là nó Norfix NL NLW 2261 Đây là nội thất bên trong của bếp đây Bếp còn ờ, đẹp thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của nó giờ tôi sẽ đóng nắp lại thì có hai cái vòng để đặt kèn lên đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè bếp nướng hai tầng lửa mâm bằng nhôm vỉ bằng inox bếp đây bây giờ tôi sẽ test những tính năng của bếp ưu điểm của bếp ga Nhật á, so sánh với bếp ga Việt Nam thứ nhất á, bếp được sản xuất từ à, bếp có xuất khẩu từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là có cảm biến phá ga tự động đây cảm biến phá ga tự động đây cái đầu bằng đồng nè giống cái đồng của hàng khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước trào làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại nên <clears throat> cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm ba thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn khoảng 150 150 <clears throat> ngàn tiền ga thôi cho nên rất là tiết kiệm giờ tính năng đầu tiên á tôi sẽ thử là phá ra <clears throat> phá ra khi gió hỏi làm tắt lửa thì tôi sẽ mở cái bếp nấu hai bếp nấu và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa sẽ chỉnh nhỏ lửa rồi cả ba bếp thì chỉ sau <clears throat> thì chỉ sau khoảng 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hay không nước mà có trào da đi nữa thì cũng chèn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động nè, bếp đã tự động phá ga và kèm theo tiếng bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chậm <clears throat> cảm biến à, chậm đáy nồi khi mà cảm biến này nó nhận được 250 độ á, bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó <clears throat> nó mới khóa rồi tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi bất chặn nồi tôi dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi tôi sẽ chỉnh cần đèn ra về vị trí lớn nhất còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á <clears throat> thì cho dù các bạn ở cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn bị lõm lên á, không tiếp xúc được đầu qua cảm biến cho dù các bạn nấu nhiệt độ cao thì uh, bếp nó cũng sẽ không khóa ở tính năng ờ, nước cạn nồi này nó phụ thuộc vào đầu que cảm biến khi cái ờ, đáy nồi các bạn không tiếp xúc được với nó thì cho dù các bạn nấu nhiệt độ cao bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phòng bếp ga nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao bên hơn bếp ga Việt Nam đây bếp nấu tự động giảm nhỏ lửa đó. cho dù vị trí cần ga đang ở vị trí lớn nhất đây 280 độ nè pin này đây thì ờ, khi mà bếp nó có nhiệt độ á thì ờ, ngọn lửa sẽ tự động giảm lại thì ờ, như uh, pin con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho cái gà nhập được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin mất sale á ba loại pin này sử dụng cho cái gà nhập chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả là pin rất là kém nên các bạn hãy tránh ga đây bếp nấu bên phải tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi bếp bên trái cũng vậy nè à, cũng đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi bên trái nè bên phải nè công tắc thì vẫn còn đang mở còn để khắc phục về bên đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay <clears throat> sẽ thay thế hai pin đại nè pin đại bằng một pin pin sạc đây là pin sạc đây pin hiện có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực làm bếp không hoạt động đi hai pin đó tức là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét thì à, đây tôi cũng sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì tôi gắn kèm thêm một cái lò xo đây khi nhận biết về nhà các bạn móc lò xo vào cực dương của cục pin cực dương là dấu cộng nè các bạn móc vào ngọc đầu lò xo còn lại tiếp vào miếng thép trong hộp pin bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể nghe theo nhịp tính lửa của bếp nhịp tính lửa nhanh liên tục là pin đầy chậm dần là pin yếu hoặc ta có thể theo cái theo dõi cái đèn ở chỗ ờ, học pin nè khi ờ, pin yếu nó sẽ sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ sạc đây tôi đã nói sẵn vào trong bếp đây khi hết pin các bạn nắm vào thời gian sạc cái pin sạc này á nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào thì khi khi sạc pin á các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường một lần sạc á các bạn xài khoảng từ 2 đến 3 tháng còn tuổi thọ của pin á nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì bây giờ tôi sẽ ờ, thử những tính năng của bếp này nè cái bên trái tôi đó có chế độ là chọn nhiệt độ chiên mặc định vào là 180 độ ta có thể tăng lên 200 giảm xuống 160 độ tùy cái loại phẩm mà ta chọn cái mức nhiệt độ chiên và chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt ở trên là chế độ hâm hay là chế độ nấu nước sôi nè ở trên là hâm nắm thức ăn đã qua giống như thức ăn các bạn à, ăn rồi các bạn hâm lại thì nó khoảng một phút khi mà thức ăn nó, <clears throat> nó nóng lên nó sẽ tắt và chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt thì tôi sẽ thử chế độ năm nước <clears throat> tôi sẽ thử ờ, chế độ nấu nước sôi này và chế độ rang ờ, xào đồ khô đây. đây tôi chọn ờ, chế độ rang xào đồ khô đây. đây các bạn giữ 3 giây thì khi ở chế độ này thì cái đầu que cảm biến này khi mà các bạn chọn ở chế độ 3 giây á thì đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn bây giờ tôi sẽ thử cái độ nấu nước ở chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt này thì các bạn à, phải dùng cái đường kính nồi á, phải nhỏ hơn 24cm nếu mà các bạn dùng cái đường kính nồi lớn hơn á, nhiệt độ nó tích tụ nhanh bếp sẽ, <clears throat> bếp nó sẽ phá ra sớm hơn không đúng với tính năng của nó thì khi mà nước sôi ở 100 độ á thì khoảng thêm <coughs> thì cần khoảng thêm 5 phút nữa để diệt hết vi khuẩn trong nước đó là con tố à, <coughs> đó là con con số tối ưu để diệt hết vi khuẩn còn đây là bếp nấu bên phải có chế độ là đây nấu cơm nè trên là nấu cháo nè cơm cháo khi các bạn chọn cái chế độ nấu cơm á các bạn gạt cần gạt về vị trí nấu cơm nè đây tôi chọn là ống nướng đây chế độ nấu cơm đây cơm thì các bạn gạt cần gạt về vị trí bếp à, nấu cơm nè cho ra đúng ngân lửa với hình thức nấu cơm trên cùng là nấu cháo bếp ga Nhật thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân à, không có mất thời gian mình phải đi nhúm lửa than như kiểu nướng truyền thống nướng thì cũng có hẹn giờ nướng đây bếp nướng thì các bạn giãy tay từ 3 đến 5 giây do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nếu mà các bạn nhắn buông tay ra liền á bếp sẽ tắt đây mặc định vào là 8 phút nè các bạn có thể tăng lên tối đa 15 phút bây giờ tôi sẽ hưởng ờ, một phút bếp nướng hai tầng lửa thì các bạn nướng <clears throat> nướng thức nướng thức ăn á ít phải chở hơn khi nướng á các bạn cũng nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á, cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m đây van Namilus 345m <clears throat> van này cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc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 và các bạn đừng quên đăng ký vào cái biểu tượng chung <clears throat> đăng ký vào cái à, biểu tượng chung bên cạnh để đón xem những video hữu biết vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem qua thực tế khảo sát khách hàng đã sử dụng ga nội địa nhật trong 2 năm á rất là tiết kiệm ga cái tiền cái kiệm ga trong 2 năm đó nó có thể là bằng cái tiền mà các bạn mua bếp ban đầu cho nên rất là tiết kiệm ga khi mà nước sôi lên á nước sôi ờ, ở có nhiệt độ nè bếp nó phá ra một tiếng nếp một tiếng bếp và đồng thời ngọn lửa nó đã tự động giảm nhỏ xuống bếp thì được bảo hành một năm nếu trong ngày đầu á, bếp có bị lỗi về kỹ thuật á, tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che, uh, che kín những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện thì đối với dòng bếp này á nó không có tích hợp hẹn giờ nấu thì tôi có ăn kèm theo cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút à, để có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn thì các bạn à, mở vào cục sạc nè sau đó các bạn cắm vào ổ điện thì bây giờ tôi ờ, thử ờ, bấm 5 phút này. đây tôi sẽ thử bấm ờ, ổ cắm hẹn giờ 5 phút thì khi sử dụng cắm hẹn giờ đó các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho nó cắm hẹn giờ đó bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên nấu cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ tự <clears throat> sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn điện cung cấp của pin sử dụng nấu cắm hàng giờ thì các bạn phải để pin chống bếp ga ờ, nhật sử dụng rất là an toàn và rất là bền và thứ ba nữa là rất là tiết kiệm ga đây là cảm biến phá ga tự động nè cái đầu bằng đồng đồng của hàng nè khi mà nước chào tắt lửa hay là gió hỏi tắt lửa thì chỉ sau 5-7 giây thôi cảm biến này nó nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động <clears throat> tự động phá ga lại cho nên rất là an toàn còn đây là cảm biến chạm đáy nồi khi mà nó nhận được 250 độ á, bếp nó sẽ tự động tắt lửa khóa ra. nói về à, phần bếp à, bếp nút ngắn này, phần bếp nướng do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á, chỉ cho phép ta giảm nguồn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được bếp nấu ta có thể à, tăng giảm lớn nhỏ được còn về bếp nướng á, ta chỉ giảm được hai phần thôi đó là cái mặc định của nhà sản xuất bên Nhật rồi nếu mà ta chỉnh nhỏ lửa nữa thì bếp nó sẽ tắt không nướng được thức ăn nên à, nhà sản xuất bên Nhật đó chỉ cho phép như vậy chế độ nó nướng sau 5 phút à, cũng đã tự động tắt thì cũng đã tự động tắt nè còn cắm hàng giờ còn 3 phút đây công tắc thì ờ, tôi vẫn còn đang mở đây thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video clip sau